Hi, xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Di, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Hiện tại bây giờ thì Di đang có mặt ở showroom lúc khoảng tầm 4 giờ các bạn nha Đó, bởi vì là Di uh, chuẩn bị giao các chiếc xe C180 AMG cho Tiến các bạn ở Hàm Tân, Bình Thuận ha Nếu mà các bạn có xem cái video clip mà Di đăng cách đây mấy ngày á, là Di giao xe Phan Thiết á Thì các bạn cũng sẽ biết Tiến ha Tiến, uh, Di có ghé nhà Tiến cho Tiến xem cái chiếc xe C180 AMG nè cũng như là à, như cái lời hứa Tiến nói là qua tuần à, Tiến thanh toán cũng như là giao xe cho Tiến ha đó thì ngày hôm nay là ngày à, chủ nhật ngày chủ nhật ha à, ờ, Di bắt đầu là bây giờ là 4 giờ dự kiến là khoảng tầm 7 giờ Di sẽ có mặt ở nhà Tiến để mà giao cái chiếc xe à, c em đi này cho Tiến đó thì à, bây giờ cũng không có à, nó còn rất là tối các bạn nên là Di không có quay được gì cho các bạn xem rõ ha thì một lát nữa khi mà đến nơi giao xe cho, cho Tiến thì chắc cũng sáng rồi đó thì Di sẽ quay thật là rõ các chiếc xe C180 cũng như là cho các bạn gặp Tiến luôn Ok hẹn gặp lại các bạn tại à, Hàm Tân Bình Thuận Trời ơi hẹn anh 7 giờ giao xe mà giờ còn ngủ nữa tới rồi trời đất ơi tới nhà, tới à, chỗ à, công ty em nè nha ra đi nha gì mới gọi tiếng mở cửa các bạn còn ngủ á <laughs> đi sớm quá bữa nay anh mới thấy cây nha đam mà nó to vậy luôn á hả biết rồi nhưng mà bình thường cái cây nha đam nó đâu có to gì mày hay là cái giống này nó to vậy cái bình thường cái nha đao đâu có to dữ vậy em ngủ chưa dậy anh đây chưa dậy hả bình thường à, mấy giờ em mới à, ra công ty à. hả bây chơi nè mà bữa em có làm nhân viên mấy giờ nó mới tắt 8 giờ bữa đâu cũng lâu lắm nói mẹ em đổi cho em cái chiếc uh, à, 350 mới giờ đó Sao? đổi qua 350 đi ôi cái này rồi à, 350 mới giờ đẹp anh thấy người ta mua quá trời luôn em không cái thắt 300 y mới đẹp 300 mẫu cũ đẹp hơn đúng không 300 y mà anh thắt y mới đẹp thì bây giờ nó ra 350 y rồi nhưng mà anh thấy cái mẫu ba 300 y nó vẫn đẹp ha hồi dưới này học là lớp 12 mẹ mua rồi Ủa học lớp 12 là mẹ mua hả? <laughs> Ủa vậy chiếc này đời đời mấy? Đời 29 Cậu 219 mà nó học lớp 12 rồi trời mình nó tính nghĩa mình già quá Bữa giờ mưa không rửa Ờ, ở đây mưa Đi đi vô coi uh, tham quan vòng đấy Nhà em thì mấy xe tải? Em uh, ở uh, hai chiếc này Ừ, có hai chiếc xe tải ha Ở cái này là gì vậy Tiến? Mai rửa Máy rửa long rồi buổi sáng này long từ từ tự lên rồi đó rong chìm như vậy đây đâu cho anh coi coi để thanh long vô đây đổ à, đổ long đây nè để long vô buồn này ha nước có nước có đâu nước này đổ thanh long nè cái chạy motor motor đẩy lên này chạy lên motor nó đẩy cái thanh long nó nổi lên đúng không dạ. đẩy cái thanh long nổi lên nè mấy cái mấy cái xe à, đúng rồi cái lỗ đó mấy cái lỗ nước này nè đúng không ừ. mấy cái ừ. gì hả dạ. rồi nó chạy qua đây rồi, dạ. rồi cái chỗ này là sấy hả cái này hả sạch ra sạch sạch luôn á sạch lên sạch, sạch, lên cho cho cho trái thanh long nó nó, sạch này đúng không rồi nó ra chỗ nào à, nhưng mà lúc nó ra đây là nó khô luôn chưa em chưa chưa khô đúng không rồi qua cái vỏ này để cho cái vỏ này ừ, rồi đóng thùng nó phải khô mình mới đóng thùng chứ đúng không không đóng thùng luôn đóng thùng vô kho ủa lúc, lúc mà nó ướt thì sao để thùng giấy vô hả à bữa nay là thanh long ở đây là nó nó nó đang hết mùa hả sao hết mùa hết mùa đúng không rồi. Dạ. nhưng mà thanh long của mình là là là, là quanh năm là là đều có mà đúng không dạ, rồi, tại vì có. nó trồng bằng đèn mà hả đúng rồi. đem bật cái điện này cho nó sáng anh có ông khách hàng ở ờ, Bình Dương chuyên làm những cái thùng giấy cạc tông này nè mấy cái thùng giấy này thường em đặt ở đâu ở đây luôn hay là ở chỗ nào cái thùng này hả ờ thùng này ở ờ, ở trong đồng nai trở về sao đồng nai hả dạ ờ à, anh anh khách hàng của anh thì anh ở bình dương ở đồng nai cũng có nữa ông ông ông có đồng nai ở xưởng ở đồng nai nữa là chuyên nhận làm mấy cái thùng giấy này nè ừ, mấy thùng giấy mấy, mấy thùng rồi. giấy cạc tông rồi thùng giấy cho bên thanh long em nhiều lắm rồi bên xuất khẩu rồi chuối nữa đủ thứ thùng thật không đó anh thấy là bữa anh nói chuyện với là ảnh ồ kho lạnh hả em à, kho lạnh rồi. 大家好。 nay thì ờ, ba máy ba máy mà bữa nay bên đây là lý là cái kho này nó to gấp 3 lần cái kho bên kia hả em dạ đúng rồi cái kho này nó chạy ừ. bữa nào hàng nhiều thì mình để qua đây đúng không dạ đây ba máy này ừ. quá trời quá đất luôn ờ, ờ, có có làng ở thanh long á chắc là nhập đây luôn đầy đầy hết kho luôn ha cái này nó giống như cái tủ lạnh rồi đúng không em dạ này như cái tủ lạnh này không cái này lại tường này là bằng bằng bằng ấy hả bằng cái chất cách nhiệt cái này đúng không giống như cái tủ lạnh nhà đúng không ờ, bữa nay mới thấy được cái tủ lạnh to dữ vậy em nhưng mà nhỏ anh có nhiều ờ, cái công ty ờ, của cái cái, cái này to lắm ừ. Dạ. thì kho nhiều mình phải làm cái cái phòng lạnh nhiều em thì em ngủ đây luôn hả trong phòng em ngủ trong phòng luôn rồi ba, ba mẹ em ở nhà ờ. bữa nay bữa nay là hết hàng rồi ha rồi. Dạ. làm hết hàng rồi ha chứ bữa anh tới thì công nhân thấy làm quá trời rồi. Dạ. em thường tháng mấy là vô một cao điểm bây giờ cũng có nè bây giờ có ít ra ra ra vậy anh không nhưng mà tháng mấy mà em làm cao điểm nhiều nhất thường tháng mấy tết gần tết gần tết hả à? à, qua viên quế nhiều lắm ừ à. Rồi xe của em đấy anh Đó Trời nãy giờ chưa ngó luôn á <laughs> Sĩ ơi xuống xuống xuống luôn anh Sĩ ơi Trời ơi đẹp Xuống chưa Bữa nay nhận xe có nôn không? <laughs> Thấy em có nôn gì chưa vậy? <laughs> nôn là người ta tối là người ta không có ngủ luôn <laughs> cái bình thường à nôn là tối người ta không ngủ luôn còn anh xuống còn ngủ nữa mà nôn gì cái bình thường em tưởng à. là anh chắc rồi chắc là 8 giờ mới tới à dạ. anh sĩ anh đi trễ không thôi giờ mẹ tới lâu rồi ngon luôn rồi có nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời trên chiếc xe cho dạ. người đi của em chuyên của hương linh dạ, ở đây mấy cái quà tặng xe cho em đặt dạ. em đặt nha cái hãng hạt hãng còn để nguyên như là cờ nha cái này là cái lưới để thằng đồ tặng em ba cây dù với là một cái xếp giỏ để đồ ha dạ thì cũng đây hết còn đây là mấy cái giấy tờ mấy cacolo mấy cái ờ, cách hướng dẫn sử dụng nằm đây nha dây sạc điện thoại cho em anh cái ờ, số ở đâu ta số khung số máy đúng không dạ. ủa hiểm hay sao đây qua đây ok giờ hai hai anh em mình điện sáng ha mẹ em trẻ à dạ mẹ mới có bốn mấy tuổi à. có mình em ha mấy em gái mấy em gái em nhỏ hả dạ nhiêu tuổi à, 14, 15 tuổi Vì nhà hai, hai anh em Dạ Em có hay gặp Thọ không? Anh Thọ không? Có, lâu lâu gặp anh em uống cà phê uh ừ. -huh mình biết xài hết đâu á, đâu cần anh sử dụng hướng dẫn sử dụng đâu đúng không dạ biết chi anh chỉ mấy cái này thôi được rồi mấy cái này mà em nhìn vô khác anh biết hết rồi sao biết hay hả có chạy mẹt chưa chạy rồi lắm chạy rồi xe bạn em hả dạ ừ. hầu như giờ anh giao xe anh thấy anh ít ít hướng dẫn sử dụng của em ơi ai cũng biết hết rồi lại hồi đó lên mạng coi tìm hiểu rồi. Ừ, giờ trên dạ. mạng đầy ha mình nhìn coi mấy video clip biết biết hết ha dạ đá quá nơi xe một mười chạy ngon mà ngon không? Ồ, ngon giá giọt lẹ ghê á máy trăm năm thôi mà giọt không không dạ giọt ở luôn à nhà anh thọ quẹo đây nè đúng không không hiện tại trên trên kia hẻm bên kia đúng không dạ đợi qua đầu tháng đi thấy chiếc bà giảm rồi anh ờ, đóng đóng đóng thuế vậy dạ ủa mà em tự làm đây được mà đúng không dạ ba em anh ba em rồi đó mình nhớ ba ba ba ba tiếng nè đại gia đó để anh quay cái nhà cho anh coi đại gia đó mà ổng vậy đó phải không tiếng dạ bình dân nha ba em ba em đơn giản nha đơn giản lắm kiến anh đi đúng anh à rồi đi ăn sáng luôn nha chú chạy chạy theo chạy theo con đôi mềm đơn giản lắm ừ. đây này cái cái thấy bán vật tư thủy nhau nhà đang xây á đâu dạ. đây nè thấy là đang xây lại mấy cái phòng à của em có vật tư nè, bán vật tư xây dựng nữa hả à, có chiếc xe đậu ha em kinh doanh hay một cây xây dựng hả không cái là xưa thôi hồi xưa thôi hồi xưa bán nông sản ba nông sản buôn bán đồ anh ừ. à, muốn xây nhà đây nè mẹ mua đất đây nè à, ủa xây nó mặt tiền luôn hả dạ nhà em mặt tiền không à mẹ chơi mặt tiền không à có mặt tiền đường quốc lộ luôn dạ chạy giọt ghê không ha dạ giọt again. I know giảm cước bạ này kia nó còn ừ. nhiêu tiền đâu anh giảm, còn có tỷ mấy à ừ, giảm cước bạ nữa Đây còn đâu còn nhiêu đâu à. người được khuyến mãi rồi nữa ha <laughs> tính ra cái giá xe này nó, nó tốt quá trời mà anh thấy mọi người vậy mà còn đi tìm xe lướt ở bên ngoài nữa nè em xe lướt gì anh ý là có nhiều người đi muốn mua cái xe lướt đó cho nó rẻ tiền á nhưng à, mà không rẻ hơn nhiêu hết á không rẻ không bao nhiêu hết trơn á mà đi à. người ta đi rồi mua mới đi luôn trai rồi nhiều khi mình mình mình mình mình mình giới thiệu cho khách hàng mà nhiều khi dạ. khách hàng không nghe mình cũng tức dễ sợ luôn coi thì uh, mỗi người mỗi ý Mỗi người mỗi ý Dạ Ai biết đâu Xe lướt em đâu mua được xe 2021 đâu Anh nghĩ em mua tối đa luôn là 2020 thôi Dạ Mà nó rẻ hơn trăm triệu mà 2020 cũng để làm gì đâu mà xe người ta đi rồi nữa đúng không? Dạ Cái này <laughs> tiền độ vô ngon anh Độ vô nữa hả? Độ vô <laughs> bài em la đó em bữa vậy á em kêu á làm làm luôn lần nó vô làm luôn lần chạy đầm ha nhẹ nhàng ha dạ, đầm nhẹ nhàng xào cái máy chạy ghê thiệt chứ vậy hả dạ chứ xe kia anh chạy nó giọt không xe của em á xe bay em muốn giọt lắm Santa Fe hả dạ cái đó có mua 2019 ờ, á không mua đâu có đi đâu chắc đậu không đậu không mà mới mua 3 năm rồi đi có 28 ngàn cây mà ừ. tối qua mới leo lên chạy luôn mới 28 ngàn cây ừ. dạ. rồi ở kia mua GLC 300 hay là 250 gì cũng được ba không chịu còn hồi xưa mà em mua GLC thì bây giờ em đâu có được chiếc xe này đâu <laughs> đúng không Bao đâu mua nữa cho em cái này đâu đúng không đúng rồi với này về có rồi mình không cũng không có nữa mình không phái nữa phải không dạ. có rồi mình cái không phái nữa phải không mua mua xe khác xe của em em như ta em chạy nó em như ta ha em thấy em ghê em anh kết nối bluetooth làm sao ta kết nối bluetooth thì kết nối bluetooth vô thôi đơn giản này. ăn sáng chỗ này hả không mày ít dạ, ăn sáng dạ vậy hả dạ. tưởng đâu mà xe mẹt mà vô đây mày đổ xăng chứ <laughs> hai anh em ăn hủ tiếu cả nhà Ủa có phở nữa hả có anh đầy đủ đầy đủ hết đúng không anh ăn hủ tiếu rồi Ủa oh, anh sĩ bị uh, lóc cửa xe rồi Cho nên là không có đi ăn sáng chung với hai anh em Ở đây, đây chú này đặc biệt đó hai chú hả <laughs> dạ, ok cảm ơn em nha đừng đi vô mấy cây xăng đàng hoàng à, đổ nha đừng có đổ cái cái, cái cây xăng này nha dạ cái xăng mày chua chứ ai đổ cái xăng này Ủa, đừng đổ cái xăng này hư xe em luôn á chết luôn à anh giờ mình kết nối sao anh không test hả vô vô vô vô cái bluetooth chưa rồi Ui. rồi rồi à. thoát ra lại đi ừ. thoát ra lại đi vô cái chữ bluetooth nè thấy không Ừ. à. rồi đó. nhấn nào nhắn vô đây hả? cái này chuột nè à, nhấn giữa luôn ừ. đó xì ke đây em phải không nhiều cũ đặt á chia tay chia tay hả chia tay gì cũng còn đặt nữa sao chia tay rồi mày phải đặt cái tên khác cho nó may mắn luôn chứ đặt cái tên này ờ, sao có bạn gái thế được Đấy, đồng ý đồng ý Hử? từ từ nôn nao gì đâu đúng rồi dạ mà có xe chắc chuẩn bị có người yêu rồi đó mày đúng không hên xui yeah. <laughs> Dạ. nè nè cách nói nè về dạ. muốn nghe nhạc em phải click vô cái phần mà nghe nhạc giùm anh nè click cái phần cái hình hình nghe nhạc nè nốt ừ. nhạc nè thấy không ừ. ừ. đó cho nó vàng lên luôn nè nó hãy nó vàng cái này thôi à yeah. Dạ. giờ mình vàng cái này luôn là vừa yeah. nghe nhạc vừa gọi điện thoại à. còn nếu mà em muốn không có nghe không có gọi điện thoại á à em chỉ muốn nghe nhạc thôi á yeah. Dạ. thì sẽ tắt cái màu vàng chỗ này à tắt là mình mình tắt quay thôi anh tắt này, này. sao điều khiển hay em điều khiển hả à đi con chuột này đây anh đi con chuột của anh kinh ta này có dán dán cái gì đây ta gọi khổ, là khổ dán okay. người ta dán BBS gì đó nhưng mà đừng dán em ơi dán BBS nó dán bằng nước và nước thì em biết xịt lên chính này á, thì em biết rồi ha yeah. Dạ. nó lỗi liền nó nhảy tà le luôn á bữa nay à, hai anh em đi giao xe các bạn nhưng mà không có may á không có may là cái xe của anh sĩ nó đã bị lóc cửa rồi ha bây giờ đang à, kêu thợ khóa tới để mà mở cửa này ra chắc là tới chiều hai anh em mới về tới sài gòn quá à. anh sĩ thì ảnh à, quên các bạn bấm lóc cửa mà không lấy chìa khóa à. đó, giờ ngồi đợi nè làm dạ. này phải tập trung lắm không anh ghê không nó anh đuổi anh vào một cái chị thấy luôn đũa tí chạy lên quán rồi cắt yeah. chạy qua cắt cho anh cái ha anh sĩ à, kêu anh chỉ anh mốt đỡ lỡ đi đâu mà xa xa rồi không có không có biết không có ai kêu làm luôn cái này phải có đồ nghề <laughs> có đồ nghề đó làm thử có được không thử đây làm kia được mình không biết cấu tạo cái khóa nó như thế nào ấy đâu có dễ đâu thường ừ, người ta biết cái cấu tạo trong như thế nào thì mình không biết Đấy, giờ mới đúng là mười đó bây giờ mấy này nè hồi nãy giờ là ảnh đi thăm dò ở trong thôi coi ở trong coi như có đường nào quắt méo như thế nào đúng không bây giờ bắt đầu đi vô là mở khóa nè này nó mới tám tỉnh nó giờ mới lùm à giờ là thọc rồi đấy Thôi ơi, vậy mà nãy giờ hỏa không được, dễ hẹp hỏa không được. Nó nó nó nó có ảnh hưởng gì trong nào anh? Không anh cứ bình thường em mở em đâu khóa khóa. Rồi, bây giờ anh vô anh thử anh mở cái chìa khóa chiếc này nữa nè. Còn chiếc nữa. <laughs> Có cái khác không để anh thử đấy. Còn chiếc xe này nữa nè, anh vô đây mở thêm chiếc nữa nè. Thì ai làm ghê vậy? Cái này là chìa gốc của nó chè là chè lô chè lô hả à về mít này chè lô rồi chè này tí làm lại chè này đâu phải của nó đâu chè riêng mở cửa này khó mở đúng rồi đúng rồi thế là này hôm, bị hụt chè này thế là hôm giờ treo đây là mất mất chè còn chiếc này nữa nè anh vô đây chiếc nào nữa chiếc này ha chiếc mẹ ha. chỉ có mở được được không chứ nó mở được không được, được, được. cho anh coi chìa khóa nè vô đây cho coi chìa khóa nè chìa phay cái gì đâu đâu hả chị phay cái gì, gì đâu mà chị phay phải không cái gì nó nằm ở mặt trong mặt, mặt trong. hình con rắn cái gì xe nào đây mở không được bê qua đấy hả bê qua ồ mấy xe mẹt em mở được luôn á ghê không qua ờ. em rút về em lại anh à, làm trong nghề à, thợ khóa này bao lâu rồi khóa này à, làm với 6 năm 6 năm rồi đấy lên clip luôn về bắt đầu tới bình thuận giới thiệu luôn ai ở bình thuận cần quá mà cái cái gì mà khó nhất cái đó giờ anh anh mở là khó nhất là cái gì chưa có gì thấy khó chưa có gì thấy khó nhưng mà cái nào mà gây khó hơn những cái cái khác chứ ví dụ vâng. như những cái ổ khóa này bình thường những cái chìa này bình thường là anh em nghĩ là là ừ, trong vòng 5 phút hoặc là 10 phút là anh có thể mở ra được rồi nhưng mà những cái nào mà anh cơ mất khoảng tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ hoặc là nhiều hơn không có xe nào mở 2 tiếng đồng hồ có ừ. nghĩa là nửa tiếng đổ lại mấy phút là xong nửa tiếng đổ lại ha mà cái chìa khóa gì là khó nhất anh à đó chìa đó đó ủa cái chìa này mà khó hả cái chìa xe mạt đó đó ồ cái chìa chìa xe mạt là khó nhất ha cái chìa đó thì thì thì thì uh, cái chìa khóa cơ đó cái chìa khóa dụ mà cái chìa khóa mà xe mà bị bị mất á anh là dù chìa khóa điện tử á, là tụi em sẽ đặt uh, coi như là nó chuyển cái dữ liệu vô thôi chép vô giống như một cái USB nó chép cái code vô thôi ha là xong ờ. cái chìa khóa điện tử rất là đơn giản nhưng mà cái chìa khóa cơ đó tụi em phải đặt mất 3 tuần lễ ở bên Đức nó gửi phôi về đây có hết chứ sao có anh làm luôn chuyện lát nữa lưu cái số điện thoại của chẳng qua là cái đó nó, nó, nó chỉ cái xài cái cái cái IC trong đó thôi quan trọng cái đó thôi chứ còn cái cơ khóa cơ làm được hết mà nói chung khóa cơ tất cả những cái khóa cơ anh đều làm được đúng không nói chung khóa cơ khóa đó nói chung cài được hết á cái mẹt thì cái, cái có mẹt anh đâu có cài được con không có mẫu anh cài được hết á. khóa điện tử thì mình không nói tại vì nó có cái cái, cái code của hãng cấp có mã nhưng số mà, nhưng mà có mẫu anh muốn làm bao nhiêu nó cũng có nó, nó, không ý là anh sĩ nó chịu khóa cơ ra xe của ba tiếng nè nè xe của ba tiếng mà sao nãy anh sĩ uh, quen được ảnh hả à? thì gọi trên máy nhà làm khóa thì nó cho số Ồ vậy hả? Vậy anh trong nghề khóa nổi tiếng lắm á. Mà anh có quảng cáo trên mạng không? Không, anh em khóa là giống như kiểu là có một cái mặt lưới. Nó đúng rồi, nó liên thông với nhau. Bắt đầu là cứ gọi cho một người là người đó đăng lên chẳng hạn. Ở đâu, ai gần thì người đấy tại đây nó có một cái cái cái một cái nhà mạng riêng của nó là giống như ở khu vực nào đó là, là, có người đi chủ yếu là ở, chuyện ở Xuân Lộc thì có người Xuân Lộc chủ yếu là truyền miệng đúng không anh chứ không phải là là quảng cáo gì trên mạng đúng không có quảng cáo chứ có quảng cáo luôn có quảng cáo có quảng cáo này anh tìm google anh mới tìm được chứ ồ oh, hay nó chạy mạng mà vẫn chạy mạng luôn hên quá bữa nay gặp được anh chứ nếu mà không có thì chắc là anh sĩ chắc cũng phải đập kiến rồi đó mà đập kiến thì tốn tiền lắm anh tên gì anh trí à anh trí nha anh Chí làm à, thợ khóa ở dưới à, khu vực này khu vực Bình Thuận không dưới ngã à, ba xuống cá dưới Xuân Lộc Xuân Lộc Đồng Nai hồi nãy anh chạy lên đây mất bao lâu tiếng nãy nói ảnh tiếng hồ mà. khoảng tiếng hồ ha là nhận cuộc gọi là anh đi liền ok em tưởng đâu là là còn đợi lâu nữa đó chứ em nói là trời chắc khoảng 2 tiếng anh mới tới tại vì anh nói ở khu vực đồng nai nhưng mà anh đi trong khoảng km bao xa thì anh đi nhiều xa quá anh không đi đúng không đi vẫn đi chứ mà quan trọng mình nhận được giá mình đi thôi nhận được giá đi thì nói chung là là là là, là chủ yếu hỗ trợ anh em này nữa đúng không anh dạ, hỗ trợ nhưng mà vừa mình nói nhưng mà cũng cũng được về giá cả thì cũng được ừ. ví dụ như đi cái này 50 cây đúng không có nghĩa là không phải bỏ vốn nhưng mà giá 800 thì phải nói là ví dụ trong ngày hôm nay chỉ cần quốc tế thành như đạt công rồi <laughs> nhưng mà anh làm được nhiều không có đó cái này mình về mình chia chùa mạng đó mà đâu có cũng xe lại cho mấy anh em nữa đúng, đúng không rồi, chứ đâu mình đâu vững dụng được tại vì mạng nó chạy một một tháng chạy mấy triệu bạc đó đâu ít đâu ừ. vẫn chạy mạng luôn trích mạng ra ai đăng ký vào cái cái, cái nhóm đấy thì có phí đúng không nhưng mà một tháng được anh làm được khoảng mấy mấy mấy mấy mấy mấy mấy, mấy cái uh, khóa như thế này không nhiều lắm à hầu như là ngày nào chắc cũng có đúng không anh em xe tải này thì gần như bị <laughs> hoài đây là đây là gần chứ còn đi qua bên Vũng Tàu nữa ờ, bình thường à đi Vũng Tàu nữa có khi nào anh lên Sài Gòn anh làm không tại vì ở Sài Gòn chắc cũng nhiều thợ lắm đó, đó Sài Gòn nó có thợ của Sài Gòn chứ Sài Gòn thì à. nhóc nói chung anh cũng quen biết trên đó rồi dù có có đài trên đó thì anh hú mấy anh em trên đó đúng cho mấy anh em nó chạy qua cho nó gần đúng chứ rồi. giờ anh đi lên Sài Gòn nữa người ta đợi lâu lắm đúng không đúng rồi chủ yếu là làm sao mà cho nó nhanh nhất đúng không hỗ trợ khách hàng nhanh nhất thôi hên quá bữa nay gặp anh chứ không thôi là, là, là biết khi nào mới được về bây giờ thì uh, à, Di với anh Sĩ à, chở anh Chí về lại à, Xuân Lộc Đồng Nai nè anh hồi nãy em thấy anh lấy cái cái cái cái thước gì đó là anh anh anh anh, đó... anh xoay đây xoay xoay xoay là sao cái đó để dò bi mà ừ để dò bi hả mà anh dò bi cái đó là anh sẽ giống như là biết là cái cái kết cấu cái bi nó cái răng nó như thế nào đúng không đúng rồi biết răng sâu răng cạn sau ngăn cạn. rồi anh nhớ lại hay sao mà anh anh anh anh mình anh... nhớ nó có tại vì xe hơi này nó có mặt trên mặt dưới mà bốn trên bốn dưới là mặt trên Tuy... nó sẽ trùng với mặt dưới không Được. Ừ. nó không trùng có lá nào trùng lá nào hết đó à. Ờ. coi như trong đó tám răng là nó phải tám răng khác nhau hết đúng rồi ở trên bốn răng ở dưới răng. ở dưới bốn răng khác nhau anh này nếu mà anh hồi xưa anh học nghề anh học khoảng bao lâu thì anh tự ra anh làm được học cả hai hai tháng cả hai tháng thôi hai ba tháng tùy theo người nhiều người, người học mấy năm cũng chưa ra nghề à. nói chung là nghề này cần phải phải có sự coi như là ừ, nghiên mày, cứu rồi, à, mò chịu khó cũng như là phải có năng khiếu nữa đúng không anh phải yêu nha. phải yêu yêu nó mới làm được kiếm nhận ừ. anh sĩ uh, sao sĩ mình nói chung học được nghề càng tốt thôi nhưng mà ở quê anh bây giờ người làm khóa gần như là từ ít tới không có thế là bây giờ anh mà học khóa về đấy làm sau này là trong nhà dân là bắt đầu mất trộm cái gì cái là cứ ô thằng xỉ mới mở được cái này thôi <laughs> thế không được không nha cái ngành cái nghề này cái, cái cái nghề này là nó có tổ đúng không anh mà phải không nó phải có tâm nếu mà mình làm bậy là là coi như là mất nghề luôn đúng không anh không mình không phải làm bậy thế <laughs> là mình nói kiểu nói không nói em nghe à. em ta nghe nói gì đó nếu mà cái người mà người ta làm không đúng là coi như là sẽ không có cho coi như là mở được ổ khóa nào nữa đúng không cái đó có không anh không có đâu không có hả không cái lương tâm của mình thôi chứ à chứ em nghe nói là ai mà làm mà không đúng là tự nhiên là cái nghề nó coi như là nó bị mất tác dụng luôn không có mở được khóa nữa là không phải phải không cái này mình làm bằng cái tâm của mình thôi ha này nó đâu phải tâm linh đâu mà mà không làm được nữa tuy cái này nó không nó, có nghĩa là, là người ta nói á, là cái người mà làm mà mở khóa thì cái người đó phải có cái tâm có cái tâm anh đi giúp người ta giúp cái này giúp người ta nhưng mà anh sử dụng cái đó của anh mà để anh đi làm những cái việc không tốt á thì ừ. kiểu giống như là bây giờ anh đang có nghề anh làm rất là tốt đi nhưng mà anh làm không đúng thì tự nhiên như anh mở khóa không được nữa nghĩ là không có khách rồi này kia đúng không không có khách hay là hoặc là cái nghề của mình tự động cái nó nó nó, nó mình mình không làm được nữa như vậy thì người ta nói vậy thôi nhưng mà mà mà cũng cũng không không không phải đúng anh ha cái này rồi mình sử dụng cái cái cái cái cái kinh nghiệm của mình mình sử dụng cái năng khiếu của mình nữa thật ra là mình thấy nha cái làm khóa này gần như cái người mới ra nghề mà để đầu tư những cái đồ nghề đấy mà bỏ tiền ra thì mình thấy nó cũng không phải là là là nhiều tiền lắm đúng không đâu cũng nhiều chứ mình mới rồi mình phải biết chứ mình mua đồ về mua đồ về nhiều khi cũng đâu có xài được đâu mà ừ. cũng phải mua lại thì cái đấy nếu mà đi học người ta hành nghề rồi người ta có thể từ tên ra rồi thì người ta sẽ biết mấy cái đó thôi ngoài cái công việc mà anh làm khóa này anh có làm thêm gì nữa không không coi như chỉ làm khóa thôi làm khóa thôi là, là đủ trang trải cuộc sống rồi ha thu nhập mỗi tháng từ uh, nói chung hai ba chục ngay làm gì có đâu ra anh sĩ thì ảnh à, chạy xe diện tháng cũng được ba chục mày đừng có nói xạo chưa kể tiền bo này khách cho nữa anh đúng không anh sĩ nếu mà mỗi tháng khách bo cho được khoảng uh, à, 17 triệu thì được ba chục đấy <laughs> lại chưa giờ lương của anh sĩ được 13 triệu à. mà 13 triệu anh là chạy cũng đuối luôn đó tại vì em đi với ảnh em biết hai anh em là đi coi như liên tục luôn mà <coughs> em là phụ phụ phụ lơ xe cho ảnh thôi phụ lơ xe thì anh biết rồi ha ổng lương 13 triệu thì phụ lơ chắc cũng con nửa giá rồi ha anh sĩ ha ờ, lơ xe thì nói chung là lấy tiền youtube thôi à lấy từ youtube tôi gọi ha ừ. gọi lãnh lương anh chị gọi lãnh lương lơ xe mà ngủ lên xe cái là ngủ như kiểu là <laughs> à em quên nữa hỏi anh cái vụ này coi ở ở Sài Gòn người ta hay xài mấy cửa từ cảm ứng vân tay rồi đó anh mở luôn không có nó mở được mà nó có chìa khóa phụ mà à mở lên luôn và <laughs> như vụ hết pin rồi đó lâu quá người ta đi người ta quên hết pin nó vẫn có ổ khóa phụ mà à, giống là mình mở luôn giống như mạc này phải có phát luôn phải có tất cả tất cả cái nào có khóa cơ hết đều có khóa điện tử và đều mà có khóa anh cơ. đâu có nhìn thấy cái ổ khóa cơ của nó đâu anh phải gỡ cái nắp kia ra anh mới nhìn thấy được cái ổ khóa nó nằm ở trong cái nắp cái tay tay cầm thì giống mẹt cũng vậy mẹt nó nằm đẩy nắp lại chìa khóa Đúng cơ rồi. đẩy nắp lại tại vì để cái khóa cơ ra ngoài nó không có đẹp anh thấy không Đúng rồi. Ừ. nhưng mà cái đó ngoài <laughs> nói chung là cái đó là trong trong ngành mới nhìn nó biết chứ không phải ai cũng biết thôi ừ hồi đó giờ anh có đi uh, mở cửa mà máy bay chưa chưa <laughs> à cửa máy bay thì chưa mở xe hơi thì có xe tải thì có chừng nào mà anh mà bên thợ nhiều khi á biết sao không? cái clip này của em đăng lên đi đúng không rồi mấy anh mà lái máy bay đó ảnh bị quên cái chìa khóa đó dạ, dạ. của anh sĩ gì nè thì dạ, có cái số điện thoại của anh rồi người ta alo cho anh thôi đúng không nhưng mà mai mốt mà có lãnh được mấy cái kèo đó nhớ em nha tại vì em quảng cáo cho anh như thế này này chứ máy bay ví dụ như tài xế máy bay quên chìa khóa đúng không ừ. chuẩn bị lóc cửa thì trong máy bay nó sẽ tự động gọi ví dụ mày là tài xế đúng không trong máy bay nó chế độ tự động gọi duy ơi quên chìa khóa phi công phi công nhưng mà tài xế anh lái xe người ta xế. gọi là tài xế đi à, tài, tài xế, máy bay tài xế máy bay ha Đấy, <laughs> mày chuẩn bị bước ra chuẩn bị lóc cửa ấy ở trong tự động gọi duy ơi quên chìa khóa đấy là mày <laughs> biết cho nên máy bay không bao giờ mà lóc cửa à. được <laughs> ok vậy chắc người ta cũng tính rồi ha anh sĩ ha tính nhất rồi thì à, anh chí anh chí thì từ xưa tới giờ thì coi như là trải qua rất là nhiều cái ổ khóa rất là khó rồi nhưng mà chìa khóa máy bay thì à, anh chí chưa có làm thật sự anh chí chia sẻ là chưa có làm chìa khóa máy bay không thì hy vọng là sắp tới đó anh Chí sẽ phát triển thêm bên cái lĩnh vực là mở cửa máy bay nếu mà các anh phi công hay là gì đó quên cái chìa khóa à, sau khi mà giao xe cho Tiến xong đó các bạn thì à, Tiến gửi tặng cho Duy và anh Sĩ một thùng thanh long ruột à, đỏ anh Sĩ à, à, thanh long ruột đỏ ngon ha thanh long ruột đỏ là ngon nhất đúng không anh đúng à, à, thì à, thôi bây giờ Di xin được phép à, kết thúc clip tại đây đi rất là cảm ơn Tiến ha đã theo dõi những cái clip của Di cũng như là à, đã tin tưởng ủng hộ Di và chọn chiếc xe C180 AMG làm cái người bạn đồng hành của Tiến trong cái thời gian à, sắp tới ha thì à, anh chúc cho Tiến à, và gia đình thật nhiều sức khỏe cũng như là gặp nhiều cái thuận lợi và à, nhiều cái niềm vui trong cuộc sống và rất là cảm ơn à, anh Chí ha đặc biệt là anh Chí ha nhờ anh Chí mà bữa nay là hai anh em còn về à, để mà à, anh chiều nay anh sĩ giao xe ha anh sĩ ha chào cho đình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 ok 0815775571 đó anh Trí rất là nhiệt tình các bạn à, khi mà nhận cuộc gọi của anh Sĩ xong thì à, Duy nghĩ chắc là em hồi nãy em nói chắc cũng khoảng 2 tiếng anh mới tới không nói chung anh này anh cũng nhiệt tình cái này có nhiều người gọi thì sẽ bảo thấy xa lắm xa quá rồi không đi đúng không mà hẹn thời gian lâu lắm ừ. hên hên quá có anh Trí nè cảm ơn anh Trí nhiều nha chắc ok anh được cái là anh đi luôn đúng không đúng rồi dạ yeah.